rất là xin lỗi tất cả anh chị em đang mong chờ và đang yếu quý cánh song luôn bất tài của mình đấy thì à, ngày hôm qua mình à, có việc bận thì mình không thể đến video được cho anh em thì ngày hôm nay là buổi tối của ngày 26 tháng 4 năm 2020 thì mình tiếp tục lên video để chia sẻ cho anh em những con sổ tốt nhất để anh em tham khảo chơi cho ngày mai ngày 27 tháng 4 năm 2020 em ạ. Thì mong em xem video yếu quỷ cánh của sóng lô bất bài thì để lại cho kênh một nút like một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh anh em nhé còn à, trực tiếp thì mình cũng sẽ điểm sơ lại những kết quả ở sổ số miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2020 anh em nhé thì sổ số miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay mở thường thì có giải đặc biệt của chúng ta có dạng không sáu 67 anh em nhé đồng thủ đồng thủ D là con 67 chạm chạm cực chạm sáu chạm bảy em nhé và tổng là tổng không anh em ạ càng là càng sáu bảy rất là chúc mừng tất cả anh em nào ngày hôm nay đã chiến thắng con đồng thủ D con 67 em nhé. Con tới với những con sổ lô tô của ngày hôm nay Thì uh, từ đầu không tới đầu 9 thì ra đều các đầu anh em nhé. Đấy chỉ có riêng đầu 2 là chỉ ra mỗi kiếp 22 anh em nhé. Đấy và những con lô rơi lại của ngày hôm nay Những ngày con lô rơi lại của ngày hôm nay thì ở đầu không chúng ta có con 06 anh em nhé. Và ở đầu 1 của chúng ta thì không ở đầu 1 của chúng ta thì có con 19 anh em nhé và ở đâu hái của chúng ta không có lỗ nào đưa lại đâu ba cũng không đâu bốn có con 40 và bảy đâu nắm của chúng ta không và đâu 6 có con 68 anh em nhé và ở đâu bảy có con bảy bảy 7 tám ở đâu 8 của chúng ta có 80 rơi lại hái nhảy anh em nhé ở đâu 8 của chúng ta có con 80 anh em nhé và con 85 anh em ạ đâu chỉ có con uh, 98 rơi lại hãy nhảy em nhé Thì uh, qua đấy cũng uh, chúc mừng tất cả anh chị em nào Mà ngày hôm nay đã chiến thắng được những con số, những con lố con đề của chúng ta ngày hôm nay Ở sổ sổ miền Bắc Còn uh, bây giờ thì uh, <coughs> mình cũng điểm sơ lại cái kết quả ngày hôm trước anh em nhé Ngày hôm trước ngày mùng 6 tháng Ngày 25 tháng 4 anh em nhé Đấy thấy ngày hôm qua mình cũng lên video cho anh em tham khảo được ngày 26 thì đấy là kết kết kết quả của ngày 25 thì ngày 25 của chúng ta thì đã chiến thắng được con đồng thủ lỗ 68 xin chúc mừng tất cả anh em ở ngày 25 tháng 4 đã chiến thắng được con đồng thủ lỗ 68 anh em nhé đấy thì mình cũng nói sơ quá như vậy và bây giờ thì mình cũng sẽ tới với cái bảng chốt sổ cho anh em tham khảo chơi cho ngày 27 anh em nhé đấy mình sửa lại ngày 27 Mình sửa lại cái ngày 27 cho anh em Để chỗ sổ cho anh em tham khảo Chơi cho ngày 27 em nhé Đầu tiên Đầu tiên là con độc thủ lỗ 65 anh em nhé Độc thủ lỗ 65 Độc thủ lỗ 65 Con bạch thủ lỗ là con 85 anh em nhé Và trên đảo của chúng ta là anh em ghép cho mình con độc thủ lỗ và con bạch thủ lỗ với cặp 4884 anh em nhé đấy soi câu dự đoạn cho anh em kết quả miền Bắc ngày mai ngày 27 tháng 4 năm 2020 con độc thủ lỗ 65 bạch thủ lỗ 85 và chiến đạo của chúng ta ghép với con 65 với cặp 4884 và con 85 và con 85 và cặp 4884 cho ngày mai ngày 27 tháng 3 nhé 27 tháng 4 đấy thì à, tới đây thì mình cũng à, xin được kết thúc video tại đây cũng kính chúc anh em có một buổi tối cuối tuần thật là hạnh phúc thật là an yên bên gia đình và những người thân yêu của mình nhé và kính chúc anh em ngày mai tưng bừng rực rỡ với bộ sổ và cánh song lô bất bại đưa ra cho anh em để anh em tham khảo nhé xin chào và hẹn gặp lại ạ